nó bắn em nó bắn em kìa một viên vào đầu một bé đi cũng chính là cái đầu túi vậy rồi em em ép nó đẩy em đẩy nó ra lại em đẩy nó ra lại ơi có hàng record giống anh luôn được ba cái hàng anh vừa dưới rồi record luôn á nó con con con rô ra đây nè ba Thôi vậy Rồi mặt lồn, mặt lồn béo chết Biết tôi đứng như này rồi Nhục, nhục phải lồn nhục Đi đi đi đi bị bị con rô dưới nó bắn chung bắn chung Nghe đây nè, nghe đây nè cứ bị con Twitch chịu chịch chịch chịch cho mấy cái Ủa sao vậy bồ Kêu nè Nghĩ muốn bắn recruit là bắn sao? ơi đâu vậy hiếu ở ngoài à, sảnh chính á sảnh mà cái chỗ mà có cái à, bàn tròn á rồi rồi đây, đây, đừng đừng có kìa mẹ đi biết rồi đừng có spot ăn lộn mà spot vậy not me anh bảo là đừng có spot rồi mà không phải em em kêu not me mà thì anh đâu nói em đâu má camera nằm bật ngửa bật nghiêng má thấy rồi thấy thấy nó đập nữa là biết nó đi đường đó rồi nhưng mà tại con nó đang bị giọt à rồi ngoài cửa lớn rồi chích rồi chào bên kia rồi rồi rồi ok ok không có cam mà phải không không có không có coi cam rồi mà em nghe cái tiếng nó chạy mà tiếng chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại tham đi tham đi cố giết nó làm gì Thằng đi nghe tiếng rồi chết rồi ổn định rồi sao đục trên đây được ta Tôi xanh còn thấy cái bức tường nhỏ nhỏ ở đây ta They've ceased attempting to secure the container. This Tất cả là đều do Huy ngu á Bạn hay lắm Insertion in 5 seconds The diffuser has been recovered Proceed to bomb location and defuse it Camera coi chừng nó ra ra thấy nó săn mình đó Camera hồi nãy chạy lên cầu thang á Cầu thang nó săn mình đó mà Ủa, thằng này có ngon Ủa gì vậy? Gì vậy? Nó dán gì giấy gì vậy anh có mà ờ đủ á có thằng kia nữa mà ra bao ra bao để thằng kia nữa đó đi đường lớn cho nó chính góc rồi đi di đường bé bé lộn là làm gì lộn nằm mẹ cái lộn ở đâu vậy trong bay trận đấu rồi đây nè nghĩa tôi sao quá anh vì cái bọn Đi căn ngay cửa, canh ngay chỗ hang đi Đây, đây, đây, đây Nice Lọt cái nó bắn ra luôn Rồi, rip rồi, nếu có thơm mang thôi quá Nice Đâu vậy, đâu vậy? Máu quân mình chết, quân mình chết mà sao anh tặng nai không vậy? ra đâu ta trong trong trọng luôn không phải anh có ra đâu rồi ta chạy chạy xăng đâu rồi có ra đâu ta máy má à. vợ giết nó là giết hả thấy rồi à thấy ngon tụi mới lên top luôn anh vừa mới thấy nó trong cam luôn á bà uh. cắn liền cắn liền ba ba thằng người cút quá cái đó không lẹ như mình đâu Trời, cắn mình là còn quá nhanh á còn chưa thì mày bắn quăng tao cũng bắn kỹ phải lộn rồi chừng nào mà nhanh thì cũng nhanh lắm mà chừng nào mà chậm thì cũng mới chậm phải tao lộn chẳng hạn như vậy là mấy bạn nhanh phải tao lộn rồi sao có miêu hả ta u một cái đầu u một cái đầu má thờ mày chết mấy vãi đái luôn rồi lên lên bằng tầng hai con cần sao mai backroom kìa backroom kìa back backroom kìa ờ, cắm kìa phòng coi chừng tao bắn trúng mày nghĩa rồi mình có cầm flash đây mà các bạn căng đi Ủa, Ủa Hiếu? được Động được Vô coi là slash, slash này fail phải lồn Trong búa mấy Đập cái à, cái, cái tường đó nó hai lớp lận Đâu, tôi đập mấy phát luôn không rồi Tôi vẫn được cộng điểm không rồi Cứ đập cái là cộng điểm rồi mà Mà đéo bể Ờ, đéo bể rồi, giống cái gì á Điểm mẹ hay lắm đâu vậy nào trong tim bắn anh à? nè trong master bedroom luôn á à, cái lồn chết đó đó đó đó đó <laughs> ném một là phải chạy ra thôi kiểu ném một là phải chạy ra kiểu thôi. gì cũng phải chạy tặng hẳn hai quả luôn <laughs> đâu frost đâu có gì đâu không Má sợ má nó búng nó búng vào cái bốc thôi Ôi. À, ra ngoài bắn Chứ về vô lấy cướp mẹ con tin ra luôn cho rồi Má dễ vãi lờ luôn rồi Tao bắn hết hai thằng Ơi, nó chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, ở đầu trời ơi nhìn đâu vậy trời ơi bắn ngay đầu mà ông chết hả à? xui vậy tụ trúng ờ. cái đầu má trúng đầu uh, tụ đéo rồi ủa thấy thế nãy ủa thấy nãy anh bích trúng cái đầu đó rồi mà sao nó không chết ta à? ờ à, anh cũng đéo hiểu <laughs> bao giờ hết Má nó 30 kêu lên tút trên đó luôn hả? Gắt hả? Thường là nó quái xuống này cũng không phải là spawn kill nữa mà Có chỗ đó em nhìn hẳn một phát xa tới kia luôn rồi Nó trong sai hết rồi Trong ba ơi có thằng đây nè tôi nghe tiếng nè ơi huy coi chừng nha huy kiếm vô nào nắp đi huy nghe chỗ anh vừa mới vừa mới spot có hàng á nghe tiếng bước chân chạy vòng nè ở <coughs> đó, vừa nói luôn nghe tiếng bước chân chạy vòng mấy cái chỗ này nè nice man nice ba vải lắc huy huy huy huy huy em chọn một cái ngay đây đi huy chọn vô mấy chỗ mà phao á ê đồ má hay lắm vô đây mà chọi vô đây mà chọi chọi hắn vô bên trong mà vô trong sai mà rồi chọi vô trong sai mà anh nghĩ chắc trong nhà vệ sinh á một phát ngay đầu đúc đầu ra hò hò hả mày ý cầm chị mình bệnh nha ý đằng sau cái pháo đằng sau cái pháo gì gờ gì gờ sau cái pháo á dám vô không nè cái này sợ có thằng bên này thôi Rồi, <laughs> vậy rồi, cái đầu luôn rồi Secure Ê, tôi vừa mới xóa đó uh, On your left, bug, box box box meal on your left Nice bathroom bathroom bathroom bathroom bathroom bathroom bathroom bathroom Bedroom, phòng tắm á, phòng tắm á Hiếu xuống đi Hiếu nào Ờ, bên đây Hiếu Ây, tụ má chạy vô rồi mà vãi vậy ờ, bắn má cái cây đó bắn xuyên tường kinh vậy uh. <coughs> bắn không xong luôn nhỉ từ. có pu cho mấy bộ à. Miu kìa có có te kìa con tít ngâm bây giờ spawn kêu bây giờ spawn kêu à, chỗ beo với huy á coi chừng xuân kêu á ồ ừ chỗ huy với chỗ đó dễ có xuân kêu á à chỗ nào bữa như bị bắn một lần không nhớ ba đó đó hả trong tim chúng ta có hai ash nhé longer in your possession. Bom. The diffuser is now secured. Đủ mà Ash, các bạn nào thấy Ash mà có bom không? Mình có bom nè. Cầm hai Có điều điều nó chạy đéo nhanh bằng Ash thôi. bom miêu rồi. Mà nó hai máu mà. Cái gì? Có hai máu. Ừ, nó chạy chậm hơn một tí nhưng mà hai máu vô luôn vô luôn vô đi thôi mà thôi mà thách chơi vô đi chợ quả đi chợ quả thôi mà thách chơi vô đây nè vô đây vô, vô, trong đây nè đặt bom hôn bê đi cả cái đi nguyên coi chừng béo coi chừng béo chỗ này là béo mày đứng lộ liễu quá béo hình như không có ai giờ đừng nói trong phòng b coi có ai không còn bên đấy có ai nữa có kìa dạ. có cắn đi cắn không không, không ai có nha stair stair cắn đi mẹ bu ở lộn uh, rút No, no, no, no, just wait for him to plant the bomb. Oh, boost, boost, boost, boost, boost. Stay, stay, stay. GG Đây GG đầu hàng nha Ý đủ má trong phòng, đủ má Đủ người canh ở đó, watch, phải watch luôn the bomb, Watch the bomb, watch the bomb Má em tưởng anh canh ở đó, hết hồn Tụi má quay qua thấy con miêu Stay, stay. Sắp bật lộ nice. Sắp bật lộ Ooh, nice Dễ nhất trong, trong mấy cái dễ luôn Ê, em BK còn BK đây luôn nha BK đó luôn hả? Ừ, BK luôn đi Em tính đục lỗ để nhắm ra mà <coughs> Hiếu, tôi nghĩ nó đi vào ba đó Hiếu. ATS Ừ chết mẹ chết mẹ giật nè nè xóa cho cái nè <laughs> rồi hai em phiêu hả cái đấy là không phiêu thôi hai cái đầu có lộn một cái đầu nhưng mà được hai em Ủa sao? À nó đục từ bên cái sổ vô hả? Để dạ dạ Để xử lý rồi Cái này quay xuống sao? Ai ai cứu con Huy đi rồi Mẹ nằm đây hồi hồi quá Lết lết Trời nó thấy em mà nó thấy em mà nó thấy em từ trong cái cửa sổ bên kia thơm ai rồi ai cứu em với anh ơi cứu ai, em ai, ai cứu ai cứu huy đi kìa biết rồi chứ nó hồi nó chết nữa nó buồn quá công, công xưởng công xưởng công xưởng công xưởng á công xưởng á công xưởng công xưởng hay rồi xong uh. má ra ngoài bắn luôn ừ ra ngoài bắn luôn sợ gì ngại dụng gì thì tao ra ngoài tao bắn rồi tao tao ra ngoài tao bắn tao mày mới tra khảo được đó à, trong khi tao quất hai mày đuôi đuôi đuôi đuôi nghĩa đuôi nghĩa đuôi nghĩa đuôi nghĩa đuôi nghĩa đuôi đó xuống luôn yếu ba nó đục lỗ sẵn với tôi luôn rồi đầu máy bay không có nè đuôi máy bay hết rồi bà mày mày xử mẹ nó hết rồi bà đại ra ngoài luôn hên quá đụng mai cuối trận được không điểm coi spot có thằng nào thấy nó không thấy không thấy nó ngọn kia rồi biết rồi Ê, mẹ rồi xong ai mẹ rồi không sao <laughs> thiếu dẫn nhất bản nghe tiếng là ba, <laughs> flash nè đi chặn easy quá luôn má bốn thằng đút đầu vô chỗ chết hết luôn Mẹ này thì cái map này em em phải biết cái lợi thế của Swan chưa mạnh như thế nào tại nó có cái cái cái cầu thang đi lên có một đường rồi mà So take my hand, join the army of the sun.